đơn vị thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hai hùng tiếng hát môi em Hello, mình là Trường đến từ Bell Studio Hôm nay có anh khách đến test bộ K10 và mic AT100 Và trên phần mềm Autotune Và bây giờ sẽ cho anh test một bài à, Xin chào tất cả các bạn, mình là Tài Hôm nay mình sẽ test ca khúc là Kẻ ở miền xa bằng cái bộ K10 này tôi ở miền xa trời cao đất lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vị thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hai hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nân lính khổ viết bởi câu ca vì tiếng hay thiết tha xong quá trình mà mình với vừa test cái bộ âm thanh này thì anh có cảm nhận như thế nào À, mình thấy cái bộ âm thanh K10 này rất là hay. Nghe có vẻ rất là ok ạ. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, nếu các bạn muốn mua hàng nhắn tin lên trang web beostudio.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.